YouTuber chúng ta thường nghĩ một cách đơn giản, thẳng tuột rằng nội dung gốc tức là nội dung tự quay và đương nhiên được kiếm tiền. Thế nhưng thời gian vừa qua rất nhiều anh chị em rất là bức xúc tại vì kênh đang kiếm tiền ngon lành, nội dung tự quay, nội dung gốc hẳn hoi nhưng một ngày bỗng nhiên nhận được cái tin xét đánh ngang tai là tắt kiếm tiền, tắt kiếm tiền, tắt kiếm tiền Lý do là sử dụng lại nội dung Nhiều anh chị em mới khi nộp đơn bật kiếm tiền cho YouTube cũng bị từ chối YouTube chỉ dội về một gáo nước lạnh là sử dụng lại nội dung kèm theo những giải thích rất chung chung. Vì vậy, video ngày hôm nay sẽ chia sẻ về bản chất thực sự của cái chính sách sử dụng lại nội dung này để anh chị em mình biết và phòng tránh. Ngày xưa ngày xưa ấy, cái thời YouTube Việt Nam còn hồng hoang mông muội, nhiều người biết rằng là có thể lấy video của người khác đăng lên YouTube và có thể kiếm được tiền, miễn sao là cái kênh không bị đánh gậy bản quyền à, như giang hồ vẫn gọi một cái tên mỹ miều là re Nhưng thời gian gần đây YouTube đã biết rằng nếu cứ để tình trạng như thế thì về lâu về dài sẽ làm giảm hứng thú của khán giả vì có quá nhiều video giống nhau xuất hiện trên nhiều kênh. Quan trọng hơn nữa ấy, là hầu hết khán giả tìm đến với YouTube là họ muốn xem những cái loại nội dung bình dân và thực tế điện thoại đẹp mà điện vì vậy mà YouTube phải đặt ra chính sách sử dụng lại nội dung này để khuyến khích triệu triệu nhà sáng tạo trên thế giới ngày ngày làm ra được nhiều video hay hơn hấp dẫn hơn nữa nếu anh em mình chịu suy nghĩ một chút thì chúng ta sẽ thấy là cái xu hướng này cũng rất là phù hợp với cái xu thế dân chủ hóa của ngành media trong thời đại chiếc đuôi dài. Khi mình biết rõ cái mục tiêu của chính sách là như thế thì chúng ta tự nhiên sẽ biết cách thoát khỏi cái lỗi này. Chúng ta cần phải đưa giá trị của riêng mình vào trong video chẳng hạn như nếu mà mình hát cover ấy trên cái nền beat gốc thì sẽ bị lỗi sử dụng lại nội dung nhưng mà nếu mà mình biết cách đưa nhạc của riêng mình tự chơi nhạc lấy đưa vào rồi hát đè lên thì sẽ được kiếm tiền hoặc là nếu mà mình chỉ chơi game đơn thuần rồi quay lại màn hình thì sẽ bị lỗi tại vì cái game đấy không phải là mình sáng tạo mà là do một người khác công ty phát hành game sáng tạo ra nhưng mà nếu mà mình biết cách đưa thêm khuôn mặt của mình vào đưa thêm bình luận của mình vào cho nó vui thì mình sẽ đương nhiên được kiếm tiền dạ, Thế còn những kênh đang bật kiếm tiền ngon lành nội dung gốc, video tự quay, hoàn toàn tự sáng tạo hẳn hoi tại sao một ngày vẫn nhận được cái tin xét đánh ngang tai là tắt kiếm tiền kia. Để đảm bảo thực thi triệt để cái chính sách sử dụng lại nội dung này thì YouTube đặt ra biện pháp là họ tắt kiếm tiền tất cả các kênh liên quan nếu có một video mà nhiều kênh cùng tải lên bắt lầm hơn bỏ sót. Lý do là YouTube thừa hiểu rằng người tải lên đầu tiên chưa chắc là chủ sở hữu của video họ đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương khi bị các cái công ty media truyền thống, các đài truyền hình khiếu nại, kiện tụng trong cái làn sóng re-up trước đây. Hơn nữa, vấn đề bản quyền là vấn đề pháp lý, cái quyền sở hữu, đấy là cái quyền sở hữu của cá nhân. Cho nên là YouTube chẳng dại gì mà dính vào, mà họ cũng không được phép dính vào. Chỉ có tòa án mới là người có thẩm quyền quyết định cuối cùng ai là chủ sở hữu gốc của video. Nói cách khác, Tình thế khiến cho YouTube bắt buộc phải đưa ra cái chính sách giết lầm hơn bỏ sót này. Vậy nên để phòng tránh, anh chị em hãy thường xuyên ra soát kiểm tra ở trong phần bản quyền của kênh. Trong phần bản quyền này, khi có video re-up thì YouTube đưa cho chúng ta một số lựa chọn. Tuy nhiên, theo mình, những cái lựa chọn này không thực sự hiệu quả lắm. Lựa chọn thứ nhất là liên hệ với YouTube thì phản hồi hơi chậm lựa chọn thứ hai là liên hệ với bên reup thì anh em mình biết là hầu hết các trường hợp thì chúng nó thấy mình là với tư cách cá nhân chúng nó vừa không gỡ xuống mà chúng nó còn cười vào mũi mình vì vậy cho nên là anh em mình cần phải gửi khiếu nại thông qua form DMCA đây là cách triệt để nhất và YouTube bắt buộc phải thực hiện phải gỡ xuống vì đây là yêu cầu pháp lý ngoài ra thì khi mà bên reup phải gỡ video của mình xuống bên họ còn bị thêm một gậy ba gậy là cái kênh đó sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi YouTube. Như vậy thì chúng ta đã gián tiếp làm cho cái môi trường sáng tạo của anh em mình ngày càng sang xịn mịn hơn. Bạn cũng có thể gửi thông tin vi phạm cho mình để được hướng dẫn cụ thể. Nếu bạn là thành viên của gia đình tự hào sáng tạo thì mình sẽ hướng dẫn xử lý hoàn toàn miễn phí. Link để gửi thông tin mình để trong phần mô tả. Hẹn gặp lại anh chị em trong một video lần sau.